Xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa lưu ly à, Đây là một bó hoa Mình đã làm nhiều bông hoa lưu ly để ghép lại à, thành một bó hoa như thế này à, Hoa lưu ly này này thì nó làm à, hơi hơi giống hoa tulip có khác một chút thôi à, Thì hôm nay mình à, sẽ hướng dẫn các bạn nhé Vì mình thấy nó cũng khá là đơn giản À, thì để làm được uh, bông hoa lưu ly như thế này chúng ta cần ờ, một số nguyên liệu như sau à, Đây là một bông hoa lưu ly uh, mình uh, đã làm lẻ ra à, Kia thì, thì mình để trong bó thì các bạn sẽ khó hình dung hơn à, Nhưng là đây là bông hoa mình đã làm mẫu à, Thì à, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bông hoa như thế này nhá Nguyên liệu để làm một bông hoa lily thì gồm có uh, Đầu tiên đó là giấy nhún Mình dùng giấy nhún màu trắng Các bạn có thể dùng màu xanh để làm nha uh, Giấy nhún màu xanh để làm nhị uh, Giấy nhún màu xanh đậm hơn để làm uh, lá cây Chỉ buộc băng keo sát và kéo uh, Quan trọng nữa đó là kẽm cành Ôi, gió to quá uh, thì ờ, các bạn có thể nhìn lên kích thước trên màn hình mình đã ghi sẵn ra đây như thế này nha à, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từng ờ, bước một nha à, trước tiên thì chúng ta sẽ làm đến phần nhị với kích thước với cái tờ giấy nhún kích thước 11 nhân với 5 cm như thế này các bạn kéo giãn tờ giấy nhún ra cho mình nha rồi sau đó các bạn gập đôi lại à, lúc nãy ờ, mình quên mất là còn thiếu keo sữa nha các bạn à, dùng một chút keo sữa à, phết ở phần đầu này sau đó thì các bạn sẽ kẹp vào giữa cái mảnh giấy miếng như thế này các bạn cuộn lại cho mình dùng thêm chỉ buộc để mình cố định lại cái phần nhị nhá đó là mình đã được cái phần ờ, nhị của bông hoa như thế này à, tiếp nữa là chúng ta sẽ làm phần lá các bạn gập đôi lại và cắt tạo hình lá hoa hơi nhọn Các bạn cắt cho mình khoảng 4 cái lá như vậy nhé Cuối cùng thì ờ, chúng ta sẽ ờ, làm đến phần ờ, cánh hoa với cái kích thước 12 nhân với 3 cm như thế này. Các bạn có thể xem clip hoa tulip của mình cũng đã dẫn các bạn xoắn kiểu này nhé các bạn gập đôi tờ giấy lại lấy ờ, điểm giữa sau đó các bạn dùng hai tay để xoắn nhẹ cái tờ giấy này lại rồi gập đôi chúng lại các bạn lấy tay kéo giãn mảnh giấy lúa này ra nhé tương tự với cánh còn lại các bạn cũng sẽ làm như vậy nhé chúng ta sẽ được cái cánh hoa nó tròn như thế này cành ờ, một bông hoa lưu ly thì nó sẽ có tầm à, có sẽ là có là 5 cánh nha thì mình đã làm được như thế này bây giờ chúng ta sẽ đến bước hoàn thiện bông hoa nhé các bạn dùng chỉ buộc các bạn sẽ buộc cố định các cánh hoa ghép lại với nhau nha các bạn nhớ ghép làm sao cho nó đều cánh hoa nha không cánh lại à, dài và cánh lại ngắn rồi chúng ta sẽ ờ, cố định cái bông hoa lại sau khi ghép xong chúng ta sẽ được cái ờ, hình dạng của bông hoa lily như thế này nha rồi chúng ta sẽ dùng băng keo sát để ghép lá các bạn cuốn che đi phần đài sau khi ghép xong được cái hoa thì chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh lại hoa cho nó đều bông nha À, như vậy à, là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái mẫu hoa lưu ly như thế này à, sau khi mà các bạn làm xong rồi các bạn có thể à, ghép thành một bó hoa rất là đẹp như thế này nhá đây à, với cái bó này thì mình làm cái cánh hoa nó hơi dài và không tròn à, theo mình thì cái uh, lá hoa à, cái cánh hoa lily ấy thì nó sẽ tròn hơn nha thì uh, chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa lily này uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha